Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với mẫu vẽ à, nét treo Mình vẽ treo ha, hôm nay thì mình sẽ vẽ một mà con bướm mà con bướm mình nhìn nghiêng ha à. Con bướm nhìn nghiêng thì nó sẽ có hai cánh Đầu tiên thì mình sử dụng à, cọ râu và à, treo màu để mình định hình trước cái phần khung của cánh bướm trước Thì mình sẽ sử dụng màu đen để mình định hình trước ha sẽ định hình à, hai cánh cọn râu này rất là mềm nên các bạn kéo thoải mái ha sau đó thì mình sẽ hơ tại vì đây là mình vẽ kỹ thuật bằng treo nên là mình sẽ sử dụng đèn hơ treo ha còn cái nước kia là cái nước uh, uh, cleanser để mình có thể rửa rửa treo đó sau đó thì mình sẽ sử dụng cỏ tô treo mình sẽ tô cái phần ở à, à, viền ở ngoài cánh bướm trước cái là cọ treo với lại cọ vẽ thường thì mình sẽ tách riêng ra ha cũng là cây cọ giống như nhau nhưng mà khi mình đã vẽ treo rồi thì mình sẽ không vẽ được thường nữa mình sẽ chấm một chút vào cleanser sau đó mình sẽ dặm và cho cái màu xanh đen của mình á nó loang nó lam ra tự động cho đến lợt thì mình sẽ vẽ theo kiểu tả thực đó thì nó sẽ lam màu với nhau thì phần cánh bướm của mình nó sẽ cái màu của nó sẽ đẹp hơn cánh phía bên dưới này cũng thế mình sẽ dặm bố nó lam ra thì mình sẽ chấm vào nước glitter ha hoặc là các bạn hay thường nói nước chùi treo đó là nó đó rồi ờ, mình giảm cho nó lam lam cái màu ra ở phần đầu cánh bướm rồi mình sẽ sử dụng màu hồng mình giảm thêm vào mình giảm chồng lên cái phần màu xanh đen sau đó thì mình vẫn sẽ tán để cho hai màu nó làm với nhau mình sẽ tán màu hồng làm vào với màu xanh đen này thì vẽ như thế này các bạn có thể sử dụng thêm màu ờ, bột bản nếu như bạn nào mà không có treo thì mình cũng có thể sử dụng ờ, bột màu nước đó mình giặt và thay vì cái nước rinse đó thì mình sử dụng ờ, nước nước trắng bình thường nước không tên đó thì mình dặm nó vẫn sẽ lam màu vẫn sẽ đẹp như thường ha còn đây là treo thì mỗi một kỹ thuật nó sẽ khác nhau mình dặm cho nó làm ra rồi mình sẽ cho thêm một chút xíu màu cam rồi mình cũng sẽ cho nó lam ra màu xanh đen này sau tới màu hồng này sau đó là tới màu cam này vẫn là cây cỏ tô này thì mình sẽ giảm cho ba màu nó sẽ lam vào với nhau tất cả mọi dụng cụ mà đang sử dụng ờ, trên video hướng dẫn các bạn vẽ đó các bạn nào có thắc mắc về dụng cụ của uh, à, Bibona thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới à, muốn tư vấn về dụng cụ nào đó cái cọ này là cọ số mấy à, rồi màu này là màu treo gì vậy cô các bạn đều để, để lại số điện thoại ha hoặc là số Zalo hoặc là phía bên dưới video này mona có để lại đường link Facebook à, trang cá nhân của mình đó thì mọi người có thể nhấn vào à, kết bạn với Mona và inbox trực tiếp tất cả các khóa học bên trường Mona và tất cả các dụng cụ rồi sau đó thì sau một lớp rồi mình sẽ hơ ha sử dụng cỡ râu để mình về lại một lần nữa trong khi lúc nãy á, mình dặm màu thì nó cũng uh, bớt cái phần khung nó không được rõ nét rồi thì bây giờ sau khi mình dặm màu xong á, thì mình sẽ đồ lại cái phần khung và tước tia phía bên bên trong cắn để cho nó rõ nét này nghĩa là mình sẽ vẽ hoa văn ở bên trong cắn bướm để cho nó đẹp hơn cỏ râu những cái phần hoa văn này thì mình sẽ đi một cách nhẹ và à, mảnh thôi không lấy nhiều gheo quá thì nó sẽ có độ dày sẽ có một điểm nhấn ha ở ờ, cái phần móng á, phần nền móng phía bên dưới á, mọi người cũng để ý là mình cũng sử dụng uh, ombre hoặc là mình sử dụng giống kiểu tả thực luôn nó sẽ làm màu với nhau mình sẽ vẽ hoa văn là trên phần cánh bướm sau đó mình sẽ top lì ha vậy là Mona đã hoàn thành xong mẫu con bướm vẽ bằng treo chúc bạn thực hiện thành công